Hello, xin chào các bạn Vẫn là mình Chào mừng các bạn quay trở về với kênh Hắc Long TV2 của mình Và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog Đấy, Thì à, cuộc đời của mình cũng gần 40 à, nồi bánh trưng rồi các bạn ạ Thì các bạn thấy clip của mình hay, ý nghĩa Thì các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình nhé Thì cái kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi cho nhà đây là những vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà và những loại phân phong thủy thu hút công nhân tài lộc cho chúng ta nhé. Đây là cái vật phẩm vật phẩm đây là phật bản mệnh của từng tuổi một. Đây là vòng phong thủy và màu sắc phong thủy thì những vật vật phẩm này những cái vật phẩm này mình đều chia sẻ trong các clip nhá thì đó mong các bạn là đăng ký kênh like chia sẻ video cho mọi người cùng xem khi thấy hữu ích cho các bạn nhé đấy <coughs> xin thưa quay trở về vấn đề hôm nay thì rất là nhiều người quan tâm các bạn rất là nhiều người quan tâm về vấn đề đó là muốn sinh con trai hay con gái sinh con trai hay con gái thì mình chia sẻ các bạn về một cái bí quyết để sinh được con trai hay con gái theo ý muốn của mình nhé dựa trên dựa trên cái tài liệu của những cái cái cái, cái một cái gia đình của một cái gia của một cái triều đình phong kiến hồi xưa người ta đã thí nghiệm đã thí nghiệm đạt tới 90 phần trăm về vấn đề là 90 phần trăm về vấn đề để lựa chọn trên con trai hay gái là do người vợ do người vợ thì các bạn sẽ tính như thế sau ví dụ như bạn tính cái này tính là tính tuổi theo người vợ các bạn nhé tính theo tuổi âm lịch của người vợ để biết cái tháng thụ thai nào con trai hay con gái là tính âm người thì tại vì á, người nữ giới thì mỗi một tháng nó có nó, nó chu chu kỳ kinh nó sẽ khác nhau thì những cái những cái cái cái nhu cầu của nó là về về trứng nó sẽ sẽ là nó ưa thích về về về về về về, về nam giới hay nữ giới là tùy thuộc vào cái cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ thì hôm nay rất là tế nhị nhá thì mình chia sẻ luôn thì các bạn muốn biết được thì các bạn phải tính như sau tính tuổi âm lịch của người vợ của mình ví dụ như năm nay là năm 2019 rồi tuổi của vợ bạn là sinh năm 2000 đi thì các bạn lấy 2019 trừ đi 2000 có nghĩa là ra 19 cái 19 này chúng ta cộng thêm một tuổi mụ nhé nghĩa là 19 tuổi chúng ta cộng thêm một tuổi nữa là tuổi mụ và tuổi âm đật đó. cộng thêm một tuổi nữa thì sẽ ra 20 tuổi nhé các bạn nhớ nhé lấy cái năm hiện tại trừ đi năm sinh của mình cộng thêm một để ra được cái tuổi người vợ của chúng ta nhé thì mình chia sẻ luôn là từ bắt đầu từ năm 18 tuổi cho đến 41 tuổi nhé thì người phụ nữ mang thai từ năm 18 tuổi là mình chia sẻ là năm 18 tuổi sinh con trai hay con gái tùy từng tháng thì mình chia sẻ luôn thì ví dụ như là vợ bạn 18 tuổi thì tháng 1 sẽ là sinh ra con trai à, con gái tháng 1 sẽ là gái tháng 2 là trai tháng 3 là gái rồi từ tháng 4 cho đến tháng 12 đều là trai nhé đây là người phụ nữ rơi vào độ tuổi 18 tuổi nhé đấy rồi tiếp theo người phụ nữ 19 tuổi bước giai đoạn 19 tuổi thì tháng 1 sẽ là con trai tháng 2 là gái tháng 3 là trai tháng 4 và tháng 5 sẽ là gái và tháng 6 sẽ là con trai và từ tháng 7 cho tới tháng 12 sẽ là con gái khi phụ nữ bước sang 19 tuổi nhé rồi người phụ nữ bước sang 20 tuổi thì tháng 1 nhé, thì tháng 1 sẽ là con gái tháng 2 là con trai tháng 3 sẽ là con gái và tháng từ tháng 4 cho đến tháng 12 đều con trai hết các bạn là khi người phụ nữ bước vào tuổi 20 các bạn nên nhớ nó cái bảng này là tính theo tháng âm lịch nhưng bạn theo tháng âm lịch và tuổi âm lịch của người phụ nữ nhé Đấy, các bạn nên nhớ vậy là chúng ta lấy cái năm nay 2019 thì các bạn cứ trừ đi trừ đi cái năm của mình sinh để cộng thêm một thì sẽ ra cái tuổi của mình thôi nên sẽ ra tuổi mụ nhé rồi khi người phụ nữ bước sang 21 tuổi thì tháng 1 sẽ là con trai và từ tháng 2 cho đến tháng 12 luôn đều là gái hết các bạn nghĩ có nghĩa là phụ nữ bước vào 21 tuổi là chỉ có tháng 1 là con trai thôi ngoài tháng 1 ra sẽ là toàn là gái hết nhá toàn là gái hết rồi tiếp theo các bạn ạ khi người phụ nữ bước vào tuổi 22 tuổi tháng 1 là gái tháng 2 tháng 3 là con trai tháng 4 là con gái tháng 5 tháng 6 tháng 7 sẽ là con trai và từ tháng 8 cho đến tháng 12 đều là con gái nha các bạn nhé đó khi phụ nữ bước vào 22 tuổi rồi tiếp theo người phụ nữ bước vào 23 tuổi thì tháng 1 và tháng 2 sẽ sanh con trai tháng 3 là con gái tháng 4 tháng 5 sẽ là con trai tháng 6 sẽ là con gái tháng 7 con trai tháng 8 con gái và tháng 9 cho đến tháng 12 đều là trai nhé khi phụ nữ bước vào 23 tuổi tiếp theo người phụ nữ bước sang 24 tuổi thì tháng 1 sẽ là con trai tháng 2 là gái tháng 3 tháng 4 đều là trai tháng 5 là con gái và tháng 6 tháng 7 là con trai từ tháng 8 cho đến tháng 12 đều là gái khi phụ nữ bước vào 24 tuổi nhé rồi tiếp theo người phụ nữ bước sang 25 tuổi tháng 1 là gái tháng 2 tháng 3 là con trai tháng 4 là con gái tháng 5 là con trai tháng 6 là con gái và từ tháng 7 cho đến tháng 12 đều là con trai khi phụ nữ bước sang 25 tuổi nhé rồi, người phụ nữ bước sang 26 tuổi. Tháng 1 là trai, tháng 2 là gái, tháng 3 là trai, tháng 4, tháng 5 là con gái, tháng 6 là con trai, tháng 7 là con gái, tháng 8 là con trai và tháng 9 cho đến tháng 12 đều là con gái nhé khi phụ nữ bước vào 26 tuổi phụ nữ bước vào 27 tuổi tháng 1 là gái tháng 2 là trai tháng 3 là gái tháng 4 tháng 5 là con trai tháng 6 là con gái tháng 7 tháng 8 tháng 9 là con trai tháng 10 là con gái và tháng 11 tháng 12 là con trai khi phụ nữ bước vào 27 tuổi nhé rồi phụ nữ bước vào 28 tuổi là tháng 1 là trai tháng 2 gái tháng 3 trai tháng 4 tháng 5 tháng 6 là gái tháng uh, tháng tháng tháng 4 tháng 5 là gái tháng 6 là gái luôn rồi tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 là con trai và tháng 11 và tháng 12 là con gái khi phụ nữ bước vào 28 tuổi rồi tiếp theo khi phụ nữ bước vào 29 tuổi thì tháng 1 là gái tháng 2 là trai tháng 3 là gái tháng 4 cho đến tháng 9 là con trai rồi tháng 10 cho đến tháng 12 đều là gái khi phụ nữ bước vào 29 tuổi rồi tiếp theo phụ nữ bước vào 30 tuổi tháng 1 là trai tháng 2 là gái tháng 3 là trai tháng 4 cho đến tháng 9 à, là gái hết rồi từ tháng 10 cho đến tháng 12 là trai hết khi phụ nữ bước vào 30 tuổi nhé tiếp theo Phụ nữ bước vào 31 tuổi, tháng 1 là trai, tháng 2 là gái, tháng 3 là con trai. Từ tháng 4 cho đến tháng 10 là con gái. Và từ tháng 11, tháng 12 là con trai. Khi phụ nữ bước vào 31 tuổi. Rồi, phụ nữ bước sang 32 tuổi sẽ là tháng 1 là con trai, tháng 2 là gái, tháng 3 là trai, tháng 4 cho đến tháng 10 là con gái, tháng 11 và tháng 12 là con trai nhá, khi phụ nữ bước vào 32 tuổi rồi phụ nữ bước vào 33 tuổi thì tháng 1 sẽ là sanh con gái tháng 2 sẽ là con trai tháng 3 là con gái tháng 4 tháng 5 sẽ là trai tháng 6 và tháng 7 sẽ là gái và tháng 8 sẽ là trai tháng 9 tháng 10 là gái và tháng 11 và tháng 12 sẽ là con trai khi phụ nữ bước vào 33 tuổi ừ. tiếp theo người phụ nữ bước vào 34 tuổi thì tháng 1 là trai tháng 2 là gái tháng 3 là trai tháng 4 cho đến tháng 10 đều là gái và tháng 11 và 12 đều là trai là 34 tuổi phụ nữ nhé rồi người phụ nữ bước sang 35 tuổi tháng 1 tháng 2 là trai tháng 3 là gái tháng tư là trai tháng 5 6 7 sẽ là gái và tháng 8 cho đến tháng 12 sẽ là con trai nhé tiếp theo người phụ nữ bước vào 36 tuổi tháng 1 sẽ là con gái tháng 2 tháng 3 là trai tháng 4 là gái tháng 5 là trai tháng 6 tháng 7 là gái tháng 8 là trai tháng 9 là gái tháng 10 và tháng 11 là con trai tháng 12 là con gái khi phụ nữ bước vào 36 tuổi nhé <coughs> rồi phụ nữ bước vào 37 tuổi phụ nữ bước vào 37 tuổi tháng 1 sẽ là con trai tháng 2 sẽ là con gái tháng 3 tháng 4 là con trai tháng 5 là con gái và tháng 6 sẽ là con trai tháng 7 sẽ là gái tháng 8 là trai tháng 9 là gái và tháng 10 cho đến tháng 12 đều là trai khi phụ nữ bước vào 37 tuổi nhé rồi người phụ nữ bước vào 38 tuổi thì tháng 1 là con gái tháng 2 sẽ sinh ra con trai tháng 3 là con gái và tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 sẽ là con trai <coughs> tháng 8 sẽ là con gái và tháng 9 là con trai tháng 10 là gái và tháng 11 12 sẽ là con trai khi phụ nữ bước vào 38 tuổi rồi người phụ nữ bước vào 39 tuổi tháng 1 sẽ sinh con trai tháng 2 sẽ sinh gái tháng 3 sẽ tháng 2 gái tháng 3 cũng là gái tháng 4 là con trai tháng 5 là con gái và tháng 6 tháng 7 sẽ là con trai tháng 8 sinh con gái tháng 9 con trai tháng 10 con gái tháng 11 con trai và cuối cùng là tháng 12 sẽ sanh con gái khi phụ nữ bước vào 39 tuổi <laughs> rồi tiếp theo người phụ nữ bước vào 40 tuổi thì tháng 1 sẽ sanh con gái tháng 2 sanh con trai tháng 3 là con gái và tháng 4 là con trai tháng 5 là con gái và tháng 6 là con trai tháng 7 con trai tháng 8 là con gái tháng 9 là con trai tháng 10 săn con gái và tháng 11 săn con trai rồi cuối cùng là tháng 12 săn con gái khi phụ nữ bước vào 40 tuổi <coughs> rồi tiếp theo người phụ nữ bước vào 41 tuổi 41 tuổi là tháng 1 của người phụ nữ là con trai tháng 2 là sẽ săn con gái tháng 3 sẽ là săn con trai tháng 4 sanh con gái tháng 5 sanh con trai tháng 6 sanh con gái tháng 7 tháng 8 sanh con trai tháng 9 sinh con gái tháng 10 sanh con trai tháng 11 sinh con gái và tháng 12 sẽ sanh con trai <coughs> rồi mình đã chia sẻ xong từ tháng từ từ người phụ nữ sinh người phụ nữ từ độ tuổi 18 tuổi cho đến 41 tuổi thì cái chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta sanh con trai hay con gái tùy thuộc vào cái tháng âm lịch của chúng ta các bạn nhé thì đó thì những ờ, bạn nào mà muốn gọi là kế hoạch sanh trai hay gái thì các bạn có thể tham khảo về cái về cái về về về về cái video này tham khảo về vấn đề là sanh con trai hay gái thì chúng ta tùy thuộc vào cái độ tuổi của người vợ mình và cái tháng sanh cái tháng ờ, sáng chúng ta muốn ờ, muốn muốn muốn muốn giao hợp để con trai hàng gái thì chúng ta sẽ lên nghiên cứu bằng cái video này nói chung là cái video về cái về cái ờ, cái bảng này á, thì nó được nó được như là hữu hiệu được tám mấy 90 phần trăm là rất là tốt với bạn thì chúng ta bây giờ hiện nay mà muốn sanh con trai con gái rất là khó mỗi một người á, chỉ có nói chung chỉ sinh một chỉ, chỉ sinh tối đa là hai con hai hai người con thôi các bạn nhé nên là chúng ta chúng ta sanh kế hoạch kiểu đó thì chúng ta không thể là tính toán được trai hay gái thì các bạn có thể dựa vào cái bảng này để các bạn sinh muốn sinh con trai hay con gái thì các bạn sẽ dựa vào đây mình chia sẻ các bạn về vấn đề này nhé thì đó thì các bạn nhớ là lấy cái tuổi người vợ mình đó, là ví dụ năm nay năm năm 2019 đó, thì vợ mình đó là sinh năm 2000 thì các bạn nên nhớ là lấy 2019 trừ cho năm 2000 là sẽ ra 19 tuổi và 19 tuổi các bạn sẽ cộng thêm một tuổi mũ nữa là 20 tuổi thì các bạn so với cái bảng này là khi người phụ nữ bước vào 20 tuổi sẽ sanh con trai hay con gái tùy thuộc vào cái tháng kinh nguyệt nhé các bạn nên lưu ý phải phải biết hiểu phải biết kỹ thì mình tính toán nó sẽ chính xác thì đó là rất là Đấy, rất là, là, là, mong là đấy, chúc cho các bạn là sẽ có cái ờ, cái video này để tham khảo để có kế hoạch nên kế hoạch cho vợ chồng về con cái tương lai như thế nào đó thì đó là rất là mình cũng rất là rất là hân hạnh là được giới thiệu cái video này cho mọi người để mọi người biết để mọi người có thể có kế hoạch gì kế hoạch cho riêng chúng ta nhé thì nói chung là hiện nay chúng ta chỉ săn được hai người thôi tối đa là hai người đấy thì chúng ta nên tính toán cho nó để nó, nó lợi ích cho chúng ta thôi đó thì mình nói chung là mình cái cân này về phong thủy tử vi về tuổi vợ chồng này nọ thì mình luôn luôn chia sẻ những ý hay và những vấn đề tốt đẹp dành cho mọi người để mọi người nắm bắt và mọi người có thể nghiên cứu để sử dụng cho bản thân chúng ta nhé thì đó cũng rất mong là các bạn đó, là hãy đăng ký kênh của mình và thấy cái clip này nó hữu ích cho các bạn thì các bạn lên cho một like rồi chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng biết và tham khảo nhé thì đó là mình những cách là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh thì thôi mà mình xin tạm dừng video tại đây nhé thì xin chào tạm biệt các bạn nhé xin chào tạm biệt